Xin chào cả nhà, xin chào mừng cả nhà quay lại kênh Weekend Cook cùng vào bếp với mình nhé Hôm nay mình sẽ giới thiệu cả nhà một món ăn rất là quen thuộc ở Việt Nam đó là món bánh lăng nhưng mà kết hợp với sữa bắp và lá dứa nha rất là thơm và béo béo bùi bùi bắp rất ngon các bạn chúng ta sẽ có nguyên liệu bắp là hai gióc các bạn chúng ta sẽ có sữa đặc sử dụng khoảng 120 gram nhớ anh em theo ý của mình nha mọc gì sử dụng và chứa tươi sử dụng 300 ml các bạn nha và dưới sử dụng 50 gram 100 gram các bạn rồi đầu tiên thì mình là mình làm giỏ bắp nha các bạn mình sẽ nấu chung bắp à, nấu uh, chung rau bắp lá bắp và cái bắp luôn thì uh, nếu các bạn muốn làm nhanh đó, thì các bạn có tóc riêng và và những cái lá với cái ờ, rau riêng nha mình để hiệu ớt sẽ không có độ ngọt đâu nên tốt nhất các bạn nên nấu chung bắp cho chín rồi hãy xay thì bắp sẽ rất là thơm rồi mình sau đó mình sẽ cho lá dưới vào luôn các bạn nha các bạn nhớ phòng sạc cỡ 700 ml sử dụng chung với sữa tươi của mình nước rất thơm và ngon mình nấu khoảng cỡ tầm 15 phút đó là từ lúc ờ, nước sôi là bắp đã chín rồi nhanh các bạn bắp mỹ nấu nhanh hơn bắp và nếp nó mùi rất là thơm sẽ lấy cái ờ, cái ốc ra mình xay trong khi đó mình sẽ lấy cái ruồi ờ, nấu tiếp cho nó hết chất ngọt có có có cái ờ, cái gì đó cái rau bắp á mình sẽ chuẩn là nó cái nóng của mình bắp cho nó dứa cho thì cái món uh, sữa bắp này các bạn lưu ý là mình sẽ nấu xong nên uống liền trong một đến hai ngày qua hai ngày này mình sẽ có dấu hiệu là dễ bị hư các bạn nó rất là dễ hư ăn ngon mà không bảo quản tốt mình các bạn lưu ý không cho bảo quản nên mình sử dụng liền đó thì mình sẽ cho cái cùi vào với các đô ha cho cùi vào để mà cắt nhỏ là tốt cho nó ngọt nó tí ra hết toàn bộ luôn đúng không? thơm lắm các bạn xay nhuyễn chung với thầy bắp luôn các bạn mình để nguội xíu khoảng 50 phút đó. sẽ cho vào xay chung với ờ, bắp luôn nướng là ngọt cho tỷ lệ là 7 3 bằng 64 các bạn tức là 4 phần 3 phần sữa tươi và 6 tới 7 phần nước cân bằng được cái vị ờ, thơm của bóc nó nhớ và béo của sữa Dạ, nào thích muốn béo hơn thì ta tỷ lệ 5 năm tùy của mình nha ở ngoài thì nó tỷ lệ chắc cỡ 82 ờ, á 89 phần luôn chỉ có một hai phần ốc với sữa thôi thì nó sẽ là hơn rồi cho cái phần nước mà nóng vào đây luôn để nó sẽ nhập cái, ờ, cái phần xay mà bé xe trên tốn không được xe nào thì xe nào nó sẽ không sẽ diễn xe tốn sẽ diễn hơn là vì xe tốn cái cái à, cái à, đầu dao nằm dưới đẩy à, đẩy liên tục đẩy cái phần xây lên liên tục tức là phần tụi cái phần bắp nó xuống xe xây diễn đẩy lên trên còn cái phần xây đa năng nó xây dao từ trên dưới không có đều rồi mình xây nha mình nhìn bằng mắt nha khi nào mình thấy nhuyễn ok các bạn sau khi xe tới xe lui xe liên tục xe hoài xe mãi thì mình đã có được một hợp sẽ bắt vào đây bắt đầu mình ờ, lọc đây nha các bạn bạn nào muốn ờ, lọc nhanh và lọc ờ, gọi là lọc hết á phần nước luôn còn sát thôi thì dùng cái túi nước lọc dừa đổ vô vô khoai da ngủ được còn này để nóng mình phải dùng cái ray sát cây nóng xuống hết còn cảnh sát cho là ok hơn có giờ mà sao mình cứ bạn sẽ càng nhiều tối quá sẽ nhiễm càng nhiều đó để mình mua cái phần nhất là cái phần tóc, cái bột nếp cái bột à, cái nếp của nó ra hết được cái vị em mình giữ được cái phần nước trong cái giấc sữa mình sẽ nóng lên nha sữa tươi thì các bạn ờ, muốn ngon thì dùng sữa ờ, của các hãng nhập như Mỹ sữa là bé bình hơn và nếu không có khán giả các bạn cứ dùng sữa Vinamilk hay sữa ờ, sữa TH của Milk cũng được nhưng mà Vinamilk thấy cái vị nó hơi kỳ không được béo và thơm lắm sữa sữa hãng VC của Nhật á là ngon hơn các bạn chi phí rất là cao nhưng nếu mà nào ở nhà sử dụng sữa cao cấp thì sẽ làm cho bắp nó ngon nhưng nguyện như cái bắp nó cực kỳ thơm và béo luôn rồi các bạn nhớ đảo đều nhé sữa bắp thì giống như mình làm những cái món như sữa đậu nành phải đảo đều luôn vì cái phần bánh phần sát nó cũng còn chút nó nằm dưới cháy không ạ bạn có đảo tục nha chịu khó đảo nha sau rồi ok rồi thì lúc này các bạn uh, cho sẽ đặt nha cho từ 100 ra thì các bạn muốn ngọt hay không ngọt nha các bạn sẽ hỏi mình tại sao mình được thì lý do thì mình sẽ bắp á và đã mình dùng sữa và các thì mình phải dùng sữa đặc nó sẽ béo và nó không có bị gắt cái bị đường các bạn nó ngọt, ngọt thơm á và khi nào mình lát mình làm cái bánh lăng á thì mình phải dùng sữa thêm đường để tại để bánh lăng có thêm phần trứng nữa là phải dùng thêm đường để tăng độ ngọt nó ngon nhớ đảo về và đem lại thử và có đúng sở trường đúng sở setup đã xong rồi các bạn bây giờ mình sẽ tục mình sẽ làm miếng lăn nha thì đầu tiên mình sẽ làm cái caramel dưới đấy miếng lăn trước nha các bạn phần caramel này thì đã có đợt trước mình đã làm giới thiệu các bạn các tạo đường rồi đó thì nó cũng tương tự vậy tỷ lệ là một hai tức là 100 gram đường thì tương đương là 200 ml nước mình sẽ mở lửa không đụng tới cái phần này nha không có dùng muỗng à, đảo đều những cái đẻ tự nhiên cho khi nào mà nước nó đổi qua màu nâu đó, đánh dáng là ok còn các bạn muốn mà nó màu đẹp hơn hay là nó hơn thì các bạn cho nó chuyển kiểu như màu nâu đen thì ok cũng được nhưng mà có biết cho mình dùng màu nó cái dáng sẽ đẹp hơn gửi sẵn những à, chén chai à, lọ nha bằng sứ hay bằng thủy tinh để mình cho vào vào đấy bạn thứ bốn mình cho vào dưới thì không sao không tạo hình được cái này thì không tạo hình bạn cho vào lại hồi à, khi mình thắp cái thủy thì ông nó tan ra nằm ở dưới đáy bạn muốn cho nhiều thì bạn muốn ngon à, hơn thì chắc nhiều cho chắc hơn nhiều giữ là chỉ là mình lấy thì tạo tặng đẹp hơn xíu caramel và là muốn màu đẹp hơn muốn cho lắng để nó cho lượng xíu nữa sẽ chuyển màu non lên đi thì ờ, nó sẽ giống bên ngoài hơn ngoài thì nó hay dùng màu đó mà mình thích màu này hơn như kiểu châu Âu bên ngoài rồi bánh lăng thì mình sẽ có hàng như mình một lít một lít thì mình sẽ dùng uh, lấy đầu đủ thông chấm trứng và hai trái lấy lòng đỏ thôi chấm ờ, cái phần là bắp nuôi đường các bạn nêm nha từ 5 ờ, đến trăm gram đường đó nước ngọt thì cho tùy nhiều ít có về các bạn hãy thể trên DVD của mình thì không có được tắt thủy thì vì tương lai nó sẽ ờ, không có ờ, gọi là chính tới như cái DVD mà nó sẽ là lỏng lỏng á hiện nay ờ, còn về tay miệng sẽ sử dụng cách đánh bình thường nếu các bạn muốn đánh đẹp hơn thì các bạn dùng máy nha không mình dùng cái đánh số lực tay Thì mình nói là mình sử dụng hai trái đầy đủ và hai trái chỉ dùng không đỏ các bạn nha tương tự công thức của Raspberry ờ, lý do mình sẽ nói các bạn một điều đó là nếu các bạn dùng hết lòng trắng á, thì các bạn ăn ờ, lúc mà nấu á, thì nó sẽ đặc lại nó không có độ ờ, tan trong miệng mà nó nó kiểu như nó giống như bánh trứng nha thì miệng lòng trắng á, nó, nó sẽ át cái vị béo béo của cái lòng đỏ không tin các bạn có thể thử nha mình có thể nghiệm để chọn đỏ mình nhánh hết toàn bộ luôn thì mình sẽ bánh bánh cái bánh này như mình ăn trứng hấp vậy các bạn trắng nó sẽ luôn đỏ luôn béo ngon và nó không có độ tan nhập miệng các bạn một điều đó là mình à, mọi người bánh lăng hay cái bánh canh nhưng mà mình có sử dụng một chút hay công thức nước ngoài mình sử dụng thêm một chút rượu khi mình cho chút rượu vào thì mình sẽ đánh đều những bạn rượu thì bạn dùng đường vang trắng nè nó không có tạo màu nó tạo nồng quá nhẹ thôi không thì bạn rượu mạnh đừng rượu mạnh thì sẽ không được dính nó sẽ nó tạo có chút của cái bánh ờ, lan nó ổn lắm nên bạn cần làm mà nó bốn mấy độ nó không ổn nóng lắm à, tiếp theo thì mình sẽ cho cái phần uh, sữa sữa bánh bắp á mình đã cho cái đường nãy nó cho vào các bạn thì nãy mình đã nấu mình à, cho nó nó nóng một xíu rồi đó không mình nóng quá các bạn sẽ ảnh hưởng tới phần cấu trúc của cái phần trứng mình ăn thế nên mà sao mình không cho trứng vào là tại vì nếu mình cho trứng vào á à, vào cái sữa thì sẽ sẽ nguy cơ là sữa trứng nó chín các bạn phải chắc là từ sữa vào vào trứng thì nó trứng nó sẽ không bị chín mình sẽ quyển với bụi sữa nó ok cái bạn mà đánh lên đó nó đều mà khi mình nấu rất là ngon làm đối phụ điều nữa là các bạn nhớ lọc qua đây là nổi nha thì khi bánh lăng nó lọc qua đây nó sẽ không tạo một phía trên mà không có đốm đốm mình nấu lên nó sẽ đều là miệng nó đẹp cái cái vụ mà lọc qua đây rất nhiều người quên nhưng mà cái rất quan trọng các bạn để làm cái bánh ngon cái bánh rồi sau khi lập qua đây thì mình tiếp tục mình cho công nữ cùng là cho hỗn hợp trên vào những cái khu mình để sẵn thì đó là mình cho vào thôi thì các bạn mà muốn uh, ăn tạo hình giống ngoài các bạn nên dùng những cái ờ, ly uh, miếng chí uh, ờ, xuống ra cái hình là đẹp cái hình mặt núi vậy đó còn à, các bạn muốn ăn nhà ăn bánh à, nó sự các bạn bỏ với một cái um, một cái hột sữa chua hột muối tinh gì đó từ cũng được rồi vậy các bạn nướng à, ở đây mình sẽ cho các bạn xem hai cách một cách là nướng theo kiểu bên âu như cách là tóc thủy thì mình sẽ nướng cho bạn xem dưới 120 độ nha thì mình sẽ khi mình nướng xong nó sẽ không có chín liền đâu tại vì mình không đánh uh, giờ nó không đánh lên 69 và nó buộc là sẽ sử dụng của nó thứ hai là nó phát thủy các bạn đó, mình sử dụng hai phương pháp để các bạn xem hiệu quả khác nhau các bạn nếu các bạn nướng các bạn các bạn đánh Sabayan trước thì nướng nó mới chín còn không nó sẽ không chín đó các bạn thấy không nó sẽ còn lỏng nó nướng nó có bụng mà sẽ vượt phương pháp truyền thống Việt Nam mình là thủy thì cái phương pháp này á có thể nếu các bạn không nướng trước đó, sẽ rất là còn bị tanh các bạn tốt nhất là đừng cứ nướng nha mình ủng bạn đầu nó sẽ khử cái mùi tanh thì sau đó mình mới ờ, dùng hấp cá thủy thì sẽ chín thì mình sử dụng phương pháp Âu chung với Việt Nam luôn thấy là hấp kết hợp nhau rất là tốt luôn mà vừa chín mà vừa không bị ờ, tanh ok thì à, nó là các bạn nhớ lưu ý nấu thì mình có ta làm mắt các bạn chứ mình không có thể là mình bỏ ra bỏ nó mình 10 15 phút mình quay lại như này tại vì à, <clears throat> tùy theo cái lượng bánh nhiệt độ nó thay đổi thôi được mắt để kiểm tra nha các bạn rồi đây là thành phẩm sau khi mình đã hấp chín bao gồm sữa bắp và bánh lăng bánh làm mềm loại ngon các bạn cực kỳ tuyệt vời nha rồi bây giờ thì à, mình sẽ lật cái bánh lăn lại để à, mình tưới cà phê lên các bạn nó mới đẹp nó mới đúng bánh lăn ngoài để vậy thì giống cái phê mùi lì quá <coughs> rồi mọi người cùng với mình nha cái ly nãy các bạn mới đăng lên đó sau đó mình lưới nước cà phê lên <coughs> đó. cà phê thì nó còn hơi có mấy cái ờ, cà phê bên trong đó là hơi đẹp đẹp lắm thông cảm nha bên lăn này các bạn có thể biến tấu ăn với cốt dừa ngon các bạn mình thử nè béo của cốt dừa cốt dừa ăn kèm với vị ờ, cái ngắn của cà phê rồi ăn với bánh lăn bên trong cũng một phát mềm mại tan cái miệng rồi sẽ bắt được các bạn đã biết vậy đó có uống không lại đó sẽ bắt các bạn lưu ý nếu các bạn muốn ngon các bạn phải uống tầm sữa nha sau đó uống được quyết định quan trọng 肖恩。